Ok, xin chào tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh youtube của Hoàng Giang Online Một mình là Hoàng Giang đến từ Hoàng Giang.com Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ cập nhật thêm những thông tin về app TX140 anh em nha Và đường link đăng ký cũng như video hướng dẫn cách à, đăng ký, cách làm tiền cũng như là rút tiền Mình sẽ để ba video đó dưới phần mô tả nội dung của video nha Còn à, chủ yếu trong video này, mình sẽ cập nhật thông tin chi tiết về những phần mà mình sẽ chia sẻ sâu hơn về app này nha đó ví dụ như ở phần uh, trang chủ này thì ở đây sẽ có một uh, vấn đề chung thông báo mới nhất nha, anh em sẽ nhấn chọn cho mình này thì quan sát này ở đây sẽ có doanh thu hàng ngày và các chương trình khuyến mãi anh em ạ cũng như ở đây nhá trẻ thêm nhá là sẽ hiện lên rất nhiều thông tin về app này nha. ngoài ra là có thông báo mới nhất này khai thác chính thức tròn này ở đây sẽ là website của uh, nền tảng này nha cũng như là white paper này white paper chính là sách trắng đấy thì ở trong đây sẽ có những thông tin chi tiết anh em có thể đọc thêm cho mình nha rồi dịch vụ khách hàng Telegram này anh em sẽ tiến hành liên hệ với nick Telegram này để anh em có thể ờ, giải đáp những thông tin thắc mắc của anh em nha ngoài ra kéo xuống một chút này ở đây là sau khi đăng ký thành công trên trang web chính thức anh em sẽ có hai ví một là ví cơ bản và một là ví ờ, khuyến mãi anh em nha quy tắc ở đây này là ví cơ sở phải được đầu tư thành công là đã kích hoạt 5 TX để kích hoạt ví nha. Như là sao? Là min đầu tư trên app này sẽ là 5 TX anh em nha. Thêm nữa này là TEDx có thể được rút hàng ngày vì khuyến mãi được sử dụng để chia sẻ ba mức chiết khấu cho các khoản đầu tư với bạn bè anh em nha. Không có giới hạn rút tiền này, bạn có thể rút toàn bộ tiền mặt bất cứ lúc nào, mỗi người chọn một ví để rút tiền mặt mỗi ngày một lần anh em nha. Ngoài ra kéo xuống một chút này là sau khi hoàn tất đăng ký, ví cơ bản sẽ nhận được 8.000 à, TEDx cũng như là một bộ à, tăng cường nhóm khai thác. Số tiền này có thể được mở khóa khi tỷ lệ băm của nhóm của bạn đạt đến một à, giá trị cao nhất định anh em nha tức là sao là 8.000 tick này thì uh, hiện tại là chúng ta gọi là chưa được rút anh em nhá thêm nữa này là các sản phẩm tài chính của các chu kỳ khác nhau như sau nếu anh em đầu tư từ 100 đến 600 tick thì em sẽ thu được uh, lợi nhuận hàng ngày là 4% thu nhập anh em nhá cũng như là từ 3001 à, cho đến 6000 TX thì em chu kỳ là một tuần này anh em ạ. Thì anh em có thể đầu tư 3 lần và nhận thu nhập lên tới là 6% đấy anh em ạ. Thêm nữa là anh em đầu tư từ ờ, trên 6.000 TX thì ờ, chu kỳ là nửa tháng anh em nha và anh em sẽ nhận ờ, thu nhập là 8% rồi sau đó là anh em đầu tư trên 10.000 TX thì chu kỳ là một tháng và anh em có thể đầu tư 100 lần nhận được thu nhập là 10% anh em nha tức là sao ở đây chúng ta sẽ có một này hai ba bốn năm gói đầu tư nha đó thì ở trên app này anh em không cần đầu tư những gói này anh em vẫn có thể kiếm tiền được nha này em sẽ nạp tiền vào đây nạp tối thiểu 5 tx và chúng ta thu lợi nhuận mỗi ngày em nha em kéo xuống này đây à, là mục à, mình vừa chia sẻ này là anh em đầu tư trên 5 tx thì em sẽ nhận lợi nhuận là 4 phần trăm và cấp vip là vip 1 anh em nha cũng như là đầu tư à, trên 40.000 sẽ nhận lại là 6 phần trăm là cấp vip 2 rồi đầu tư là trên 200.000 sẽ nhận lợi nhuận là 8 phần trăm và vip 3 anh em nha rồi cũng như là vip 4 và cũng là vip 5 thì em sẽ đầu tư là trên 1 à, triệu tx và nhận là 15% thu nhập của anh em nhá. Rồi cái nữa là tỷ lệ thanh toán cơ bản này là dành cho ví cơ bản này em ạ. Đó em có thể quan sát thấy nhá. Cũng như là đối với app này thì chúng ta sẽ có 3 tầng app rồi. Đó và lần lượt 3 tầng sẽ nhận mức hoa hồng lần lượt là 15, 3 và 2% anh em nhá. Đó cũng như là ở đây sẽ có ví dụ là bạn sẽ được 150 à, TRX, A à, khuyến nghị B đầu tư 1000 TRX thì à, bạn sẽ nhận được là 30 TRX rồi đến BTC đầu tư 10.000 TRX thì em sẽ nhận được là 20 TRX Nhầm em nhá thu nhập từ khai thác được cập nhật sau 5 giờ theo giờ Singapore Nhầm em nhá và cuối cùng thứ sáu này là cho link cung cấp cho mọi khách hàng sự an toàn hiệu quả và ổn định Nhầm em nhá rồi ngoài ra anh em quan sát các phải trên cùng này đó thì đây sẽ có rất nhiều các ngôn ngữ nha thì hiện tại là chưa có tiếng Việt ngoài ra hình ờ, đây hình tai nghe này em có thể liên hệ với chăm sóc khách hàng anh em nha Thêm nữa thì mình sẽ chia sẻ cho anh em mục uh, danh sách lợi nhuận nha. Anh em truy cập vào mục của tôi, kế tiếp nhấn vào danh sách lợi nhuận này. Thì ở đây sẽ lên lịch sử giao dịch của tất cả anh em nha. Đó từ việc là anh em làm rút tiền như nào cũng như anh em à, thu lợi nhuận này. Đó em thể quan sát thấy này là ở đây mình à, rút 0,175 này cũng như là thu lợi nhuận lãi suất là 320 TX này cũng như là khi mình đăng ký tài khoản thành công thì mình sẽ nhận được 8.000 TX này Ok tiếp nữa thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em một uh, chuyển sang cơ bản này thì ở đây sẽ có tài khoản cơ bản và tài khoản khuyến mãi nha thì em sẽ tiến hành nhập số lượng TX anh em muốn chuyển sang à, ví cơ bản để có thể nhận lợi nhuận hàng ngày em nha anh em sẽ nhập số lượng để chuyển đổi này sau đó nhập vào cầu đăng nhập và cùng nhấn vào xác nhá để tiến hành chuyển số TX đó sang ví cơ bản anh em nha Ok thì như vậy là Hoàng Giao Online đã chia sẻ review cho anh em những thông tin chi tiết cũng như sâu hơn về app TX 1.0 thì anh em nhớ nhé là đường link đăng ký cũng như video hướng dẫn cách đăng ký cách à, nạp rút tiền mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nha còn bây giờ, em đã lại anh em trong video chia sẻ tiếp theo của Hoàng Giang Online nha. Xin chào!